giành được phần thưởng trị giá lên tới là 300.000 U luôn em nhá. Mình nhắc lại nhá, là anh em chúng ta có thể nhận phần thưởng lên tới là 300 UST luôn nhá. Thì nên tham gia sự kiện ấy, mình sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video nhá. Sau em click bấm chọn lên đó thì nó dùng giao diện như này. Đó thì đây sẽ có thời gian em nhá. Em có thể đọc này. Là thời gian đầu tiên là sẽ từ 12 giờ sáng ngày 25 tháng 2 cho đến là 12 giờ sáng ngày 4 tháng 3 nha đó và thời gian sự kiện này là ngày 4 tháng 3 lúc 12 giờ sáng UTC cho đến là 18 tháng 3 lúc 12 giờ sáng UTC nha và anh em chúng ta ở Việt Nam ý, thì sẽ là UTC cộng 7 tức là chúng ta sẽ cộng thêm 7 giờ nữa nha ở đây là 12 giờ thì cộng thêm 7 sẽ là 19 giờ ha Ok các bước tham gia là, là anh em sẽ tiến hành đăng ký tài khoản Ascendex đó ở đây sẽ có đường link đăng ký tài khoản này Ok thì mình cũng sẽ để link hướng dẫn cách đăng ký tài khoản và xác minh KYC ở dưới phần mô tả nội dung của đây nha ok thì đó là bước thứ nhất tiếp theo bước thứ hai này là đăng ký trước sự kiện tại đây này và làm theo các bước để tham gia ok thì anh em nhấn vào đường link này ha thì này sẽ một giao diện như này ở đây sẽ có các thông tin như vừa nãy mình chia sẻ ha kế tiếp thì anh em sẽ tiến hành nhập tài khoản Axinet của anh em vào đây nha cũng như là tiếp nữa này là mục team challenge ta tức là loại mà anh em sẽ tham gia nha ở đây anh em có thể tham gia cá nhân hoặc tham gia group dù đây mình tham gia group thì mình nhấn vào buy group ha Ok, tiếp theo là mục team lead Asset account UID, email or mobile thì em có thể điền UID của mình cũng được ha. Ở đây là mục optional tức là tùy chọn anh em có thể không điền cũng được ha. Rồi cái nữa này là mục team name for team challenger cũng là mục tùy chọn anh em cũng có thể không điền cũng được ha. Và cuối cùng anh em nhấn vào gửi để tiến hành tham gia sự kiện cho mình nha. Ok, sau khi nhấn gửi xong rồi thì nó sẽ một giao diện như này là câu trả lời của bạn đã được ghi lại ha. Như vậy là mình đã tham gia sự kiện này thành công rồi ha. Thì như vậy là Hóa Xe đã chia sẻ, giới thiệu cũng như hướng dẫn cho anh em cách chúng ta tham gia sự kiện thử thách giao dịch APEC trên sàn Axitex để có cơ hội nhận phần thưởng lên tới là 300.000 U luôn nha. Thì em nào quan tâm với tham gia thì nhớ mình để đường link tham gia ở dưới phần mô tả nội dung của video nha. Và nếu như em thấy video này hãy ích cho anh em ấy, nhớ tiếp một like, một subscribe cho kênh YouTube Hóa Xe nha.